để chi để ngồi để mà đạp ok chưa này là đạp đùi cái này nó kêu là cơ chế mà cái chân mình dùng để đạp như vậy là là nó kêu là đạp đùi là leg press hey. Hey. Hey. nãy là một hai ba bây giờ vị trí ghê gớm nhất rồi tạm đặt là số 4 đi nằm đó luôn vị trí này là một vị trí để nói nè vị trí này nó sẽ nó sẽ chuyển từ cái led press sang cái hack squat ở dưới đây bạn nhìn thấy còn một cái cây nữa cái cây này các bạn cầm các bạn kéo lên để hoàn chỉnh cái ghế cái ghế này tạo răng thôi tức là cái cái những cái chốt chỉnh của cái hệ máy á, đa phần là dùng để tạo răng khi bạn ép vô càng sâu thì cái răng bạn càng ghê đó cái răng bằng cao nó